Xin chào anh em, mai tôi xin chia sẻ với anh em một cái hộp báo dung 6 mặt không tang. Thì nó sẽ bao gồm là một máy báo dung và một hộp báo dung 6 mặt em nhé. Nói qua về cái máy này thì nó rất là nhỏ gọn đây, rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người. Cái máy này thì sử dụng pin 5 đến 10 ngày tùy thuộc về tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít, em thay pin tôi. Đấy khoảng cách từ máy tới hộp là 3 mét đổ lại em nhé. Thì về cái hộp này thì nó là 100% là không tang bao cho anh em là thử lâm châm này ngâm nước muối này xoay nhàn này chè hột và bao tất cả các máy già em nhé em biết rồi sân chơi nào bây giờ cũng có máy già thì cái hột này nó có cái tần sóng đặc biệt chỉ thích hợp với cái máy dùng anh em còn tất cả những cái máy già đấy sẽ không bắt được anh em nhé đây cái hột này rất là đẹp đây đấy, không khác gì hột chọn nhé nó được phá âm cắt tiếng để chống lại tất cả các thầy thợ anh em ạ thì trước tiên ấy, tôi xin phép là chứng minh anh em cái hột của tôi nó là không tan trên tay tôi là thanh nam châm nam châm trắng rất hít anh em nhé đấy, à, nâng trồng thành tuồng mít đây đĩa ông bạn nhé ok chưa nắp đây nếu mà đồ công chuyện anh em thử nâng chấm chắc chắn nó xí hít anh em ạ đây tôi sẽ tiến hành soi đèn cho anh em này đây em thấy là bột rất là trong nhé đấy em cứ đưa vào sân chơi cho người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện ra cái gì đấy, không hề gợn đục em nhé đây em rõ không đấy tôi sẽ thử muối anh em này này đĩa của tôi đây đĩa bình thường nha em lưu ý này cứ nắp đĩa mà anh em soi đèn nát này anh em soi xuyên này là ok đấy hộp thì nổi hoàn toàn bình thường đây đấy, cách chơi rất là đơn giản thôi anh em nhé anh em chỉ cần là luồn cho tôi là một cái hộp này vào thôi kết hợp với lại hai hộp trợ hộp của người ta đấy là em có thể chơi được nó sẽ báo dung cho anh em từng mặt tương ứng với từng dung khác nhau anh em nhé để anh em nhận biết được à, cái mặt nào mặt nào để em đánh anh em nhé đấy ngay sau đây tôi sẽ bật máy lên và để đây và hướng dẫn anh em luôn đấy, anh em cùng cảm nhận cái nhìn chung tôi nhé đấy vì sóc xong hai ba giây là máy sẽ báo cho anh biết nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo một ngắn thì anh em đánh uh, mặt nhất cho tôi nhất một ngắn nhất này một ngắn ok đấy tôi đã ghi rõ ràng đây từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hột tài xỉu để anh em dễ dàng anh em nhận biết anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy không rung thì anh em đánh cho tôi là mặt tam khẳng định em chắc chắn là tam nhé tam này ok cái này là chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé đấy không có sai số đấy đấy hai ngắn thì tương ứng với mặt nhị em đánh nhị tôi chắc chắn có nhị em ạ nhị này ok đây tôi sẽ dốc đấy anh em chỉ cần lưu ý nhé luôn cho tôi một hộp vào thôi còn hai hộp là của người ta em nhé Đấy, máy báo một ngắn anh em đánh nhất cho tôi chắc chắn là có nhất anh em nhé nhất này ok đây tôi sẽ bốc hai hộp chợ này thấy rõ nguyên hai hộp bất kỳ lưu ý hộp gì cũng được nhé Đấy, anh em lưu ý này không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra ừ, đồ của anh em để trong người anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo hai ngắn anh em đánh nhị tôi với nhị này thì em đánh nhị xỉu yêu những cái tỷ lệ về xỉu rất là cao anh em nhé đánh nhị xỉu nhị to lên đấy thì tiếng này phản này chắc chắn là có xỉu nhị rồi nhưng mà mình đen mình phản thế này anh em là hòa nhé máy thì là báo chuẩn xác 100% còn đâu là không may vào những tiêu phản thì em chấp nhận thôi nhé hai nhịp rung dài tương ứng với mặt là ngũ anh em đánh ngũ đánh tài thôi chắc chắn là có ngũ anh em nhé ngũ tài này ok Đấy. lưu ý là chuẩn xác 100% Đấy, còn đâu vào những tiếng phản thì mình chấp nhận anh em nhé Đấy, máy không rung anh em đánh à, mặt tam như tôi chắc chắn là tam rồi thì với quân tam này thì em có thể đánh thêm là tỷ lệ về xỉu nó cao hơn tam chút thì em có thể đánh đánh tam đánh xỉu nhé đấy tam xỉu này ok đây tôi sẽ cầm lên tay nhé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 ngũ tài cô ngũ to à, em nhé ngũ tài này ngũ tài ok đấy đô là chuẩn xác 100 trăm em ạ đấy, chỉ cần là luôn cho tôi một hột duy nhất vào thôi còn hai hột là của người ta hột gì cũng được em nhé hay nắp đĩa gì cũng được em nhé như tiếng này đây máy báo một dài anh em đánh mặt lục cho tôi đấy đánh lục to tiền nào lục tài to tiền nào cho tôi lục tài em nhé khẳng định em 100 trăm có lục này lục tài ok rất là chuẩn xác nhé thì em quan tâm